Chương trình khuyến mãi giảm giá sốc từ ngày 25 đến 31 tháng 7 tại MSM 170 là chai iPhone 11 Pro 64GB quốc tế Mỹ giảm giá chỉ còn 14 triệu 750 nghìn. iPhone 11 Pro 256 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 17 triệu 050 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 17 triệu 250 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 19 triệu 250 nghìn. iPhone 12 64 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 17 triệu 250 nghìn. iPhone 12 Pro Max 128 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 24 triệu 550 nghìn. iPhone 12 Pro Max 256 GB quốc tế Mỹ, giảm giá chỉ còn 28 triệu 150 nghìn.